Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi livestream hôm nay. Nếu anh chị em đã có mặt thì hãy comment và chia sẻ video này đúng không ạ? Đấy nhá, trong buổi tối hôm nay thì ờ, vì ờ, Dũng có một số công việc đang ờ, học tập. À, nên cái việc mà để cho ra một cái livestream khá là khuya như này, không biết tôi không biết rằng bao nhiêu anh chị em vẫn còn chúng ta là tức để tiếp tục chia xem cái video của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay à, trước khi mà Dũng chia sẻ video của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay ấy, thì uh, trong cái lúc nghỉ giải lao ấy, Dũng cũng được uh, nhận rất nhiều cái comment của rất nhiều anh chị em trong đó có rất nhiều comment tích cực cũng có rất nhiều comment không tích cực câu hỏi đầu tiên uh, à, tôi muốn gửi đến anh chị em là nếu anh chị em tham gia vào thị trường cũng như là ứng dụng toàn bộ các kiến thức mà Dũng chia sẻ từ đầu năm đến bây giờ bao anh chị em đã kiếm được có lợi nhuận đó, trên 50 phần trăm đến thời điểm này kể từ lúc mà chúng ta chốt chốt tức là chốt lợi nhuận thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ tức là chúng ta đã có trên 50 phần trăm lợi nhuận chúng ta đã có phần lợi nhuận mà đang giữ lại được ở chốt thời điểm này anh chị em có thể comment được không ạ điều gì điều gì nó khiến chúng ta động loạn điều gì nó khiến chúng ta gì ạ mệt mỏi điều gì nó khiến chúng ta cảm giác gì ạ cần phải mua cổ phiếu cần phải tham gia thị trường sau này này Dũng tin chắc là phần lớn những nhà đầu tư bị thua lỗ phần lớn nhà đầu tư gì ạ không có kết quả trong giai đoạn vừa qua họ đang ở trong trạng thái tâm lý không được tốt nên đó là lý do họ đưa ra những comment tiêu cực à, thực tế thì cái điều đầu tiên tôi muốn nói anh chị em là họ không bao giờ theo dõi video của Dũng nên họ xem một cách nửa vời thông thường họ xem nửa vời nên họ chả hiểu gì cả vì họ chẳng hiểu gì cả nên họ gì ạ đưa ra những comment thực sự nó gì ạ giống như là họ chẳng biết gì cả vì họ không biết gì cả nên họ comment như vậy và đó thì ạ đấy là những nhà đầu tư khốn khổ tại sao nó là nhà đầu tư khốn khổ bởi vì đã có bao chị em họ đã có hàng trăm phần trăm lợi nhuận họ thoát ra để họ giữ giờ này họ chơi giờ này họ gì ạ tập trung vào giữ gìn sức khỏe tập trung vào gì ạ số tiền để gì ạ phục vụ cuộc sống của họ thay vì họ lại tiếp tục lao vào giống như con thiêu thân ở đoạn này ở ờ, hôm ờ, cách đây 5 ngày <clears throat> Dũng có cùng ờ, các anh chị đồng nghiệp của mình chia sẻ một khóa học đó là gì ạ bí mật đầu tư chứng khoán trong khóa học này thì nó nói về những cái tư duy đúng ngoài ra thì ờ, đặc biệt là trong khóa học này ờ, đội ngũ của Dũng chia sẻ cho chúng ta đó là gì ạ đó là tâm thức khi mà tâm thức của chúng ta ở trong trạng thái chúng ta gọi là động loạn thì điều gì diễn ra nếu chúng ta cứ đang đặt tập trung rồi này tín hiệu này đùng nổ theo đà này hoặc là chúng ta đang nhìn một vài phiên trong thời gian vừa qua thị trường nó không thể trong một tuần hai tuần được mà thị trường nó cả một chu kỳ các anh chị em ạ chúng ta đầu tư cả thị trường nó đến cả một chu kỳ chứ không phải đến một hai tuần được à, bản thân Dũng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm và bản thân Dũng đã gì ạ đã từng thua lỗ rất là nặng và thậm chí là đừng phá sản nên chính vì vậy việc mà hiểu rõ thị trường như thế nào việc mà hiểu rõ giữa dự giữa chúng ta gọi là gì ạ quản trị rủi ro và chúng ta tiếp tục sông lên mà chúng ta chẳng biết là chúng ta sông lên để làm gì và đấy chính lại tiếp tục làm cho chúng ta động loạn những cái gì bạn đang có ở đây những cái gì bạn hành động ở đây á thì chúng ta không thể nào mang đến cho chúng ta cái kết quả giống như tương lai của chúng ta câu hỏi đặt ra là câu hỏi đặt ra này bây giờ nếu các bạn này comment có nhiều bạn comment được năm 10 phần trăm và con số hơn gì đó nhưng tin chắc rằng là số lượng anh chị em đang bị thua lỗ rất là cao và phần lớn những anh chị em đang bị thua lỗ hoặc là số lãi không đáng kể từ suốt từ đầu chu kỳ thị trường đến bây giờ họ gì ạ à? họ đang muốn mua cổ phiếu họ đang thích tham gia thị trường và hết chu kỳ này đến chu kỳ khác họ đều bị thua lỗ hết Dũng khẳng định là những người đó phần lớn họ đang bị thua lỗ cái điều này rất đơn giản ạ à, tại vì họ đang động loạn và những ai động loạn không quản trị được cảm xúc từ chính bản thân mình đấy là nguyên nhân họ đang bị thua lỗ bởi vì cảm xúc của họ họ vẫn gì ạ à, sân si họ vẫn gì à, đang có một gì đó gì ạ à, ở bên trong họ họ đang tức tối họ đang có một cái điều gì đó cảm giác là gì ạ à, không được bình an và chính cái sự không bình an đó nó dẫn đến gì ạ à, họ bị thua lỗ trong quá khứ và trong tương lai này họ tiếp tục bị thua lỗ và họ tiếp tục thua lỗ tiếp tục thua lỗ bởi vì thì à, nếu chúng ta thành công á, những ai thành công thì họ gì ạ họ phải luôn luôn chúc mừng những người thành công bởi vì việc mà bạn không thấy những người thành công ở phía trước và bạn đang đố kỵ ghen ghét thì bạn làm sao bạn có thể thành công được đúng không ạ bởi vì những người kia đã thành công rồi ạ à. như học viên của Dũng này ạ đạt mức lợi nhuận 50 100 phần trăm thậm chí là nhiều anh chị em đã được hai ba trăm phần trăm rồi họ đứng ra họ thoát ra họ đang nghỉ ngơi và họ đang đứng ở đây để xem bạn các bạn đang làm gì những video của Dũng Dũng tập trung để làm sao để giúp đỡ các hàng các khách hàng không phải là tập trung vào gì ạ để cho khách hàng chúng ta để cho những người dân chúng ta mua vào đồng này để cho nó bị thua lỗ chỉ cần một vài cái đồng phí đồng phí giao dịch để chúng ta gì ạ lô chúng ta lôi khách hàng chúng ta vào để chúng ta mua để chúng ta tham gia vào điều gì diễn ra anh chị em không biết anh chị em có hiểu điều đó không ạ nếu chúng ta chỉ vì một vài cái đồng phí giao dịch mà một ai đó nói những cái điều mà chúng ta thấy là chúng đáng lẽ chúng ta cần phải đứng ngoài tại vì ở đây chúng ta cần phải đặt ra một cái câu chuyện như này cái xác suất giữa gì ạ thành công xác suất giữa thị trường đi lên và xác suất thị trường đi xuống nó đang diễn ra như nào trước khi các bạn quyết định trước khi các bạn quyết định dù các bạn lấy vợ dù các bạn gì ạ làm bất cứ điều gì nó có bốn bước trước khi ờ, Dũng phân tích kỹ hơn về thị trường thì các bạn nhớ cho Dũng bốn bước này bước đầu tiên các bạn ghi ra giấy các bạn nhưng bạn đã là khi mà chốt đầu tư chứng khoán chúng ta đưa ra quyết định chúng ta ghi ra giấy chưa ạ bao nhiêu bạn đã ghi ra giấy về quyết định này khi chúng ta ghi ra giấy thì trước khi chúng ta thấy là cái tâm thức chúng ta nó có một cái thế chủ động trước phải có một thế chủ động trước để chúng ta gì ạ trước khi chúng ta tham gia thị trường quy định thứ hai là các bạn cần phải gì ạ các bạn mong muốn điều gì ạ mong muốn điều gì ở thị trường giai đoạn này các bạn không bao giờ nghĩ đến rủi ro thì điều đầu tiên các bạn bị thua lỗ là chuyện tất yếu còn nếu chúng ta vẫn còn động loạn chúng ta vẫn còn đố kỵ chúng ta vẫn ghen ghét thì điều gì diễn ra từ đầu năm đến bây giờ Dũng dẫn giúp cho hàng trăm hàng nghìn người đã đạt mức lợi nhuận từ 50 đến là vài trăm phần trăm rồi và cái việc mà Dũng bảo họ thoát ra Dũng bảo họ bảo toàn vốn đó là chuyện rất bình thường đúng không ạ mà tại sao có những kẻ ngoài kia họ gì ạ họ nói rằng là thị trường vẫn còn sóng nọ sóng kia hoặc là nói rằng gì ạ thị trường uh, Dũng đưa ra các mốc nọ mốc kia bởi vì họ không bao giờ xem hết một video này họ chỉ lướt qua cái tiêu đề thôi ạ à. họ chỉ nghe tiêu đề thôi họ chưa bao giờ xem xem xong một video của Dũng tin chắc là điều như vậy ba anh chị em nghĩ rằng là những người comment ở kia họ không bao giờ xem đầy đủ hết một video của Dũng thì hãy comment số 1 đúng không ạ hãy comment số 1 nếu anh chị em hiểu rằng là vì họ không theo dõi cái video từ đầu đến cuối nên họ chẳng hiểu gì cả nên họ chỉ cần gì ạ à? lướt qua là họ phán và chính cái sự động loạn của họ chính cái việc phán xét của họ đấy chính là những cái điều trong tâm thức của họ họ đang nói những điều trong tâm thức của họ chứ không phải là tại vì họ nhận ra cái điều đó nên chính cái việc mà họ nói điều đó chính là tâm thức họ nó đang nói ra nếu các anh chị em học về câu chuyện về cây bút thì mọi thứ nó đến từ chúng ta mọi thứ đến chúng ta thế thì ở đây chúng ta đang nói những câu chuyện thứ hai nếu chúng ta đang có một cái lợi nhuận rất là cao như vậy cả một chu kỳ từ đáy đi lên ở ờ, trước đây Dũng có nói là lợi nhuận ít nhất 50 đến 100 phần trăm sau khi phần lớn các anh chị em khi mà tham gia cũng như là đồng hành với Dũng đạt mức lợi nhuận cao hơn thậm chí là vượt cái kỳ vọng như vậy trước khi thì anh chị em sẽ nói rằng là chém gió đúng không ạ toàn là chém gió toàn là gì ạ khoác lác nói phép nhưng phần lớn chúng ta đã đạt được mức độ như vậy rồi thì tại sao lúc này chúng ta lại không gì ạ không quản trị rủi ro tại sao chúng ta lúc này lại tiếp tục leo lên con ngựa bất bất kham để chúng ta gì ạ không biết tương lai nó đi về đâu nên cái bước thứ hai trong gì ạ cái gì ạ đưa ra quyết định của bạn là các bạn cần phải mong muốn điều gì cho bạn này các bạn mong muốn điều gì trong đoạn này và trong cái điều mong muốn trong thị trường chứng khoán đó, các bạn biết thị trường chứng khoán nó đi lên đó, nó phải theo dòng đầu tiên các bạn là cái VN Index nó đi lên VN30 đi lên nó phải theo dòng vậy dòng cổ phiếu nào có thể dẫn dắt đảm bảo cái sự dẫn dắt trong chu kỳ tới liệu cổ phiếu dòng ngân hàng có đảm bảo dẫn dắt trong chu kỳ tới hay không cổ phiếu gì ạ à? chứng khoán cổ phiếu dầu khí vậy điều gì nó giúp cho các bạn biết rằng khi cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu dầu khí cổ phiếu chứng khoán nó dẫn dắt trong chu kỳ tới nếu bạn không đo lường được không hiểu nó được thì tốt nhất đừng có giao dịch bởi vì trong đầu tư chứng khoán đó, nó luôn luôn có ba cái trò chơi một là trò chơi bên trong nó là trò chơi của gì ạ của tâm lý trong cái thị trường như này mà chúng ta vẫn còn tham sân si vẫn còn động loạn vẫn còn đi tìm một ai đó để gì ạ tìm cái một cái lỗi dù là cái lỗi này đúng hay là sai nhưng chúng ta đi tìm một cái lỗi để chúng ta gì ạ chỉ cần chỉ trích thôi ạ chỉ cần nói thôi đấy là gì ạ chúng ta đang ở trạng thái động loạn đơn giản nữa vì chính vì chúng ta động loạn ở chu kỳ trước chúng ta không kiếm được tiền nên cái việc mà chúng ta đang bị động loạn chúng ta có thể là vì đợt trước chúng ta phần bán ra nên cái đợt mà cổ phiếu đợt này nó hồi đúng không ạ nó hồi nên chúng ta cảm giác là tiếc nuối nhưng chính cái việc mà chúng ta tiếc nuối như này chính cái việc chúng ta động loạn này chúng ta phải trả giá rất đắt trong suốt quá trình đầu tư chúng ta tại sao bạn lại đang làm những việc bạn đang làm bạn đầu tư 5 năm 10 năm mà chưa có năm nào lãi được 50 hoặc là 100 phần trăm bền vững và đến bây giờ bật bang bị thua lỗ thì phải xem xét là cái cách bạn đang làm nó đang như thế nào để có thể đưa ra những quyết định tuyệt vời hơn ạ câu chuyện nó là như vậy thôi ạ nên đầu tiên chúng ta cần phải quản trị cái tiếng nói nhỏ bên trong còn rất nhiều cách để quản trị tiếng nói nhỏ bên trong nhưng có một cách đơn giản nhất là các bạn cần gì vậy phải có một cái niềm tin vào chính bản thân chúng ta phải có niềm tin vào chính con người chúng ta tôi có thể kiếm được lợi nhuận 50 100 hoặc hai ba trăm phần trăm một năm hay không cái điều đó nó cần phải gieo rắc trong cái niềm tin chúng ta như phần lớn chúng ta đã bị thua lỗ phần lớn chúng ta gì ạ à? không có lợi nhuận kể cả thị trường đi lên nên chính vì vậy việc mà gì ạ à? chúng ta bị động loạn đó là chuyện rất là bình thường thôi ạ à. và một ai đó nói gì ạ những cái điều mà chúng ta thấy là chúng ta bị mất tiền khi mà chúng ta mất tiền hoặc là chúng ta đang gì ạ cảm giác rằng là có điều giờ gì đó bỏ rơi nên chúng ta có những cái trạng thái tương tự như vậy cái điều này là điều nó xảy ra phần lớn như anh chị em đang bị thua lỗ cái điều này vì Dũng là gì vậy là một những người nghiên cứu tâm lý rất là sâu nên cái điều khả năng bị thua lỗ đó là rất là cao nha không không phải là nó phải đến chín 98 phần trăm là như anh chị em đấy đang bị thua lỗ hoặc là có lãi thì lãi rất ít thôi tiếp theo ạ khi mà chúng ta nhìn thấy cái điều này thì đấy là tâm lý ở bên trong cái quan trọng là các trò chơi mà chúng ta đầu tư chứng khoán đó là trò chơi của chiến lược trò chơi của chiến lược anh chị em ạ vậy trò chơi của chiến lược thì chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật của thị trường tại vì trong cái quy luật đấy thì ở anh chị em một số anh chị em thì có bảo rằng là đọc một cuốn sách mà có thể đầu tư chứng khoán thành công có lẽ người ta sẽ mua hết sách để chúng ta đi đọc phần lớn cũng biết rằng là có rất nhiều người đọc hết cuốn sách nọ cuốn sách kia nhưng đều bị thất bại bởi vì những cái trò chơi bên trong này này những cái, cái tâm thức bên trong này cái niềm tin giới hạn bên trong này nó đã tạo ra chúng ta sự thất bại rồi nên chúng ta mới gọi trò chơi cảm xúc nên không phải ai cứ đọc sách cũng thành công đâu ạ vấn đề chúng ta có học được những bài học trải nghiệm trong đầu tư chứng khoán của chúng ta hay không nên cái việc mà đọc sách lại tư duy sai đọc sách lại sai chẳng hiểu về sách như nào chúng ta vẫn thấy rằng là bị thua lỗ là chuyện tất yếu và dũng biết rằng là trên thị trường mỗi một năm những cái cuốn sách đầu tư chứng khoán ra và xuất bản với giá rất là cao và vẫn còn tiếp tục xuất bản rất là nhiều nhưng chỉ có khoảng độ 3 đến 4 đầu sách có thể giúp cho chúng ta đầu tư thành công hay không và những cuốn sách này Dũng đã đọc ứng dụng và trải nghiệm và hiện tại đã có kết quả và thậm chí là có kết quả rất là cao và Dũng không tin chắc rằng là phần lớn tất cả những cái bạn tham gia những chương trình của Dũng cũng như là theo dõi những video của Dũng thời điểm bất cứ thời điểm nào đều đạt mức lợi nhuận cao nhất so với tất cả hệ thống đầu tư khác đấy điều chắc chắn là như vậy bởi vì các bạn đã thấy rằng là việc mà khi mà Dũng đưa ra bất cứ cổ phiếu nào bất kỳ thời điểm thị trường chung nào đều có đưa ra chỉ báo rõ ràng đo lường được cắt lót tất cả điều đấy bao giờ cũng được gì à, nói rõ cụ thể chứ không phải là như những anh chị em ở ngoài kia dựa vào những cái thông tin những từ khóa chúng chia sẻ để chúng ta gì ạ đưa ra những cái câu nói mang tính chất là gì ạ hiểu lầm và cái hiểu lầm ấy đó nó sẽ gieo chúng ta những cái hạt giống tức là những cái hạt giống không tốt và chính cái điều đó làm hại những người đó chứ không phải là hại bất cứ ai cả bởi vì chúng ta đã gì ạ gieo một cái nhân không tốt rồi ở đây chúng ta lại tiếp tục khi mà chúng ta gì ạ vì chúng ta không nắm được quy luật không nắm được quy trình không nắm được nguyên lý thì lúc đó chúng ta không biết là thời điểm là chúng ta bán ra thời điểm mà chúng ta mua vào nên ở đây chúng ta thấy là trước khi chúng ta đưa ra những quyết định chúng ta cần phải nắm rõ rằng là mỗi một cái cổ phiếu mỗi chu kỳ thị trường mỗi một giai đoạn nó có những nguyên lý nhất định như nào ở đây Dũng đang nói với cái chuyện đó là gì ạ Vừa khi mà thị trường nó đang là gì ạ đang trong cái đợt mà điều chỉnh vậy khi là điều chỉnh các bạn cần phải biết rằng là nếu cái đợt điều chỉnh khi nào thị trường nó bước vào xu mới vậy nếu thị trường ở thời điểm này chúng ta chỉ cần gì ạ không cần phân tích kỹ thuật chúng ta chỉ cần quan sát thôi ạ à thì nếu thị trường đã vượt qua một cái phân tích kỹ thuật đơn giản nhất vượt qua SMA 50 chưa SMA 20 chưa để chúng ta biết rằng là cái khả năng có thị trường có thể đi xa hay không đi xa đấy điều thứ nhất ạ à. điều thứ hai là chúng ta biết rằng là phần lớn các cổ phiếu thị trường đạt đỉnh như là cổ phiếu gì ạ à, dầu khí một số cổ phiếu gì ạ à, ngân hàng cổ phiếu chứng khoán đã có một quá trình chạy nước rút vậy điều gì có thể tác động cho những cổ phiếu đó tạo ra một chu kỳ mới khi một cổ phiếu thì à, tiếp tục chạy nước rút như vậy và sau một quá trình nó điều chỉnh với những khối lượng lớn với biến động lớn thì điều gì có thể dẫn dắt thị trường có thể đi xa hơn đi cao hơn đây là những cái điều mà chúng ta thật phải biết bởi vì ngoài kia có quá nhiều những người người ta không biết gì cả nhưng người ta vẫn tiếp tục chia sẻ cho chúng ta những cái gì ạ kiến thức mà chúng ta bản thân chúng ta cũng chẳng biết nó đúng hay sai nên có nhiều cái là bạn không biết những cái gì bạn không biết nên dẫn đến cái việc hiểu lầm hiểu hiểu sai là chuyện tất yếu đấy ạ dù không muốn nữa các bạn có thể theo dõi Dũng hay là theo, theo phương pháp của Dũng hay không nhưng tất cả các bạn làm cái điều gì đó các bạn cần phải gì ạ đo lường được các phải đo lường được đầu tư chứng khoán mà để không bao giờ nghiên cứu cách làm sao để chúng ta quản trị rủi ro nghiên cứu cái dòng cổ phiếu nào có thể dẫn dắt nghiên cứu là tác động của những cái yếu tố kinh tế vĩ mô tác động của những yếu tố gì ạ à? chúng ta gọi là những cái dịch bệnh tác động yếu tố về chiến tranh tác động về yếu tố về gì ạ à? à, chúng ta gọi là lỗi hệ thống hoặc là margin có thể tác động như nào sau những cái đợt điều chỉnh như này thì điều đó chúng ta đầu tư chứng khoán coi như là chưa đầu tư nhiều anh chị em không có kiến thức không có trải nghiệm và sau mỗi lần thị trường nó làm cho chúng ta gì ạ bị thua lỗ nặng và dẫn đến chúng ta bị bế tắc cái việc bế tắc đó nó dẫn đến chúng ta việc là chúng ta gì ạ đi lên diễn đàn nghe ngóng của một ai đó và để cho chúng ta, chúng ta đã kể những câu chuyện về nỗi đau của chúng ta khi các bạn đang comment đó là các bạn đang nói về những nỗi đau của chính chúng ta đấy và cái điều này lại còn tiếp tục diễn diễn và nếu chúng ta vẫn còn tiếp diễn như vậy chúng ta không nhận ra những vấn đề chúng ta thì chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ hết chu kỳ này đến chu kỳ khác ai đã học về khóa học bí mật đầu tư chứng khoán rồi thì các bạn đều biết cái điều này các bạn đều biết rằng là khi tâm lý của chúng ta hay tâm trí chúng ta nó đang ở trạng thái động loạn nó đang ở trạng thái gì ạ đang ở trạng thái gọi là bế tắc cái tần số nó đang ở dưới 200 thì tất cả những nhà đầu tư đó đều bị thua lỗ kể cả các bạn có đưa ra quyết định đúng chăng nữa thì sớm muộn các bạn phải trả hết cho thị trường cái điều này là điều tất yếu sẽ phải xảy ra trong một xu hướng đi xuống các bạn nhớ điều này trong một xu hướng đi xuống tin tốt như là chúng ta gọi là tin tốt nó sẽ bị bỏ qua và nó tiếp tục đi xuống đấy điều này vậy thị trường nếu chúng ta quan sát ở đây thì theo các bạn nó đang ở xu hướng đi lên hay là xu hướng đi xuống thì Dũng nếu các bạn đã là những nhà đầu tư phân tích kỹ thuật thì bao nhiêu các bạn đã thấy là thị trường đang ở xuống đi lên hay là đi xuống đi xuống đây là câu chuyện đầu tiên chúng ta cần phải có cái gì ạ đo lường đánh giá hành vi và chúng ta thấy là khi mà chúng ta không đo lường đánh giá hành vi trong đầu tư chứng khoán cái việc đầu tiên là chúng ta gì ạ lý thuyết kể các bạn đọc sách kể các bạn nghiên cứu bất cứ một điều gì đó lý thuyết nó chỉ là lý thuyết thôi ạ quan trọng là chúng ta cần phải trải nghiệm vậy nếu chúng ta để ý một chút là những cái khối lượng lớn ở phía trên này làm thế nào để sau những cái đợt hồi phục này nó có thể hấp thụ toàn bộ khối lượng lớn ở phía trên này các bạn tự đặt ra cho chính bản thân mình chứ đừng có gì ạ có phải phân tích đánh giá thêm nhỉ các bạn tự đặt ra đúng không thế thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải như vậy trước quan trọng là tiền của chúng ta chúng ta có giữ hay không đó là chuyện của chúng ta đúng không có giữ hay không là chuyện chúng ta còn ở đây anh chị em nhớ rằng này tất cả những anh chị em đã tham gia cũng như là theo cái cộng đồng của Dũng đã kiếm được lợi nhuận lúc này thì chả có thì chúng ta cần phải gì ạ phải tham lam thêm một vài đồng nữa nó làm cho chúng tâm trí chúng ta bị hoảng loạn bị rối loạn đi chăng nữa bởi vì nếu thị trường có xác nhận đi chăng nữa thì bạn cũng không bao giờ kiếm được quá nhiều lợi nhuận trong đoạn này nếu trong trường hợp cổ phiếu hay thị trường đi lên chẳng hạn trường hợp tích cực nhất giả sử chúng ta đang nói là cực kỳ tức kỳ đi chăng nữa thì nó có lên đến vùng này với khối lượng khổng lồ như này nó cần phải rất nhiều thời gian rất nhiều thời gian nó mới có thể đi được xa hơn nữa nên tại sao chúng ta lại cần phải mạo hiểm trong một cái xu hướng mà nó chưa bất định nó chưa rõ ràng như này đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai là chúng ta nhìn đấy phần lớn một số các cổ phiếu đây chúng ta gọi là cổ phiếu ngân hàng khi nó chạy tại đỉnh thì những cái đợt giảm đây là những cái hồi với khối lượng thấp như này và chúng ta biết là trên đỉnh này là những cái khối lượng rất là lớn và một cái kênh đi xuống như này là một cái kênh rất rủi ro với chúng ta ở đây Dũng không muốn nói rằng là đúng hay sai đây mọi sự việc nó không có đúng có sai bởi vì mỗi một người ở trong tâm trí chúng ta họ đều có một cái gì ạ cái tư duy nền tảng của chúng ta nên chính như vậy thì vì chúng ta có tư duy nền tảng của chúng ta nên có những người người ta có vẫn có tư duy như vậy đúng không họ vẫn mãi mãi học đến 5 năm 10 năm 20 năm họ không có lợi nhuận và họ vẫn cứ tiếp tục đổ lỗi cho thị trường cho số phận còn những người chúng ta đây họ cũng như vậy nhưng họ có tư duy họ đã kiếm được lợi nhuận hàng trăm phần trăm nhiều trăm phần trăm lợi nhuận và thời điểm này họ thấy mọi thứ đang gì ạ đang rủi ro họ thoát ra họ nghỉ ngơi họ chơi họ làm những việc khác họ ở bên gia đình họ họ làm sao để chăm sóc sức khỏe gia đình cho chính bản thân họ thay vì họ vào thị trường mà không biết là ngày mai nó có lên hay nó xuống và bởi vì mọi thứ nó đang ở trạng thái bất định chúng ta sẽ để ý một chút ạ nhiều anh chị em có thể đưa ra uh, ờ, EPS hay là một số các tín hiệu khác ở đây Dũng gì ạ à? đây là hệ thống phương pháp đầu tư của Dũng nên chính vì vậy anh chị em nào biết chúng ta có thể gì ạ à? đo lường được còn nếu chúng ta chưa đo lường được chúng ta không theo dõi hết cái việc mà chúng ta gì ạ à? theo dõi nửa vời hoặc là chỉ theo dõi một vài video của Dũng hoặc là theo dõi mang tính chất là gì ạ à? chỉ tập trung vào mang tính chất là tư duy không được tích cực nên dẫn đến là chúng ta thấy là có nhiều anh chị em gì ạ à, nghe chỉ cần nghe một vài cái tiêu đề ngắn thôi sau đó chúng ta lược bỏ phần đấy đi sau đó chúng ta lại tiếp tục comment cho một vài cái khác vào câu chuyện đây anh chị em có hiểu đơn giản như này một cổ phiếu dù là ai có giỏi đến mấy chăng nữa thì cái để xác suất thành công trong một cái cổ phiếu hay là kể trong 10 cổ phiếu thì những ai thành công đầu tư giỏi thì cũng khoảng độ 6 đến 70 phần trăm thôi ạ còn đến 3 đến 40 phần trăm là chúng ta vẫn có thể bị sai là chuyện rất bình thường câu chuyện đấy là, là gì ạ nếu mà đúng thì chúng ta có thể là tiếp tục mua vào và mua theo kiểm tháp còn nếu mọi thứ có thể sai mà chúng ta thấy là rủi ro thì thay vì chúng ta quản trị rủi ro trước trước khi mà chúng ta gì ạ có thể thấy rằng là thị trường nó lên hoặc là thị trường nó bước vào xuống mới rồi chúng ta mua nó cũng không muộn bởi vì anh chị em đã đi từ đầu năm đến bây giờ chúng ta đã có một khoản lợi nhuận khá rồi còn thời điểm này có được một số anh chị em mới và một số anh chị em gì ạ chưa bao giờ tham gia cái hệ thống kênh của Dũng anh chị em thấy là à, vẫn có thể bắt đáy được thì đây là hệ thống không bắt đáy đây là hệ thống chưa bao giờ bắt đáy anh chị em nhỉ, chưa bao giờ bắt đáy nên nó không phù hợp với những ai bắt đáy ở đây nó không phù hợp với ai nghĩ rằng là nó bùng nổ theo đà ở phiên thứ 8 ở đây nó không phù hợp với những ai mua mà ở trạng thái gì ạ à, khi mà cổ phiếu ở nhiều dòng nó đang ở trạng thái đỉnh nó rơi xuống mà nó hồi phục lại mua ở vùng gọi là bùng nổ theo đà cũng sẽ không mua nên hôm trước ông nào nói là bùng nổ theo đà thì cái việc mà chúng ta không hiểu nghe nó gì ạ nó hời hợt nên dẫn đến bảo là phím hàng ở bùng nổ theo đà đấy là cái bị nó sai trầm trọng chúng ta muốn phân tích ở đây nó gì ạ khi một cái thị trường chung ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ rồi khi mà thị trường chung nó rơi một cái nhịp đầu tiên thì không thể lấy ở những cái phiên này gọi là bùng nổ theo đà được nếu bạn nào nghe chưa hiểu rõ thì có thể tỉnh lại để nghe rõ các bạn biết rằng là một cái quá trình đi lên đây có nhiều cổ phiếu chúng ta là dòng cổ phiếu lớn nó đã tạo ra những cái đỉnh ngắn hạn như trong đó có ngành thép đúng không ngắn ngành thép này chúng ta có gì ạ ngành ngân hàng thậm chí là một vài cổ phiếu dòng chứng khoán thế bây giờ khi mà các cổ phiếu chứng khoán ngân hàng này các bạn biết có thể quay trở lại những chu kỳ trước các bạn thấy rằng là sau khi nó đi lên sau đến cái đỉnh này nó rơi nó lại nghỉ và tiếp rơi tiếp ạ à. chúng ta để tiếp tục tiếp tục theo dõi những cái đợt lên và nó đạt đỉnh nó lại tiếp tục rơi và nó nghỉ nó tiếp tục rơi tiếp và những nhà đầu tư khốn khổ họ không biết cái điều này mà họ tiếp tục nghĩ rằng là chúng ta phải mua giá nó rẻ đúng không mua nó rẻ nên cái điều này nó đang gì ạ bị thuận bị sai sai một cách có hệ thống cái bùng nổ theo đà thường ở giai đoạn đầu của chu kỳ không ai người ta sử dụng cái bùng nổ theo đà ở giai đoạn đầu của chu kỳ Dũng có nói rằng cái việc nếu chúng ta xác định phiên thứ nhất, phiên thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám gọi là phiên bùng nổ theo đà ở đây thì đây là một trong những cái gì ạ? Cái sự hi, hiểu sai lầm về cái bùng nổ theo đà chứ không phải là nói bùng nổ theo đà đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta chắc là nếu bùng nổ theo đà ở đây giống giống như chúng ta học về gì ạ à? học với cuộc bùng nổ theo đà của Will Wilnell thì ông Wilnell có nói là sau khi thị trường đạt đỉnh nó sẽ có từ 3 đến 5 lần rũ bỏ trước khi nó gì ạ à? nó xuất hiện phiên bùng nổ theo đà đầu tiên nên anh chị em đọc em chị em học đọc mà cái gì ạ à? đọc mà không hiểu thì chúng ta gọi là đọc chữ mà rất nhiều người chỉ đọc chữ thôi không hiểu ạ à. nên chúng ta cứ đọc đọc đọc thôi bởi vì chúng ta không có trải nghiệm nên phần lớn chúng ta sẽ gọi là đọc chữ và chính vì đọc chữ nên chúng ta mua vào gọi là bùng nổ theo đà chúng ta mới bị thị trường nó cuốn vào khi thị trường nó cuốn và nó chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta bảo là phương pháp phân tích nó bị sai đấy là do cái cách của chúng ta đang phản ứng với cái việc mà hiểu sai về thị trường ok chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng bây giờ câu hỏi nữa này cái quan trọng thời điểm này này Dũng không muốn nói để để tranh luận một cái việc này tại vì cái việc mà chúng ta tranh luận để biết đúng hay sai thì không biết nó sẽ đi đến đâu những câu hỏi thật ra này ba anh chị em là khi mà Dũng gì ạ đặc biệt là anh chị em từ đầu năm đến bây giờ từ đầu năm đến bây giờ Dũng hướng dẫn và đưa ra chúng ta những cái cổ phiếu thành công thậm chí là rất nhiều cổ phiếu thành công chúng ta đã có mức lợi nhuận cao và thời điểm này giúp anh chị em thoát ra ngồi im có cái điều gì sai sai không ạ có gì sai ở đây không ạ với chúng ta đã có một cái lợi nhuận rất cao rồi khi mà mọi thứ nó đang gì ạ cũng không biết rằng là nó nó lên nó xuống bởi vì nó đang ở một trạng thái kênh đi xuống mà nó đang ở trạng thái bất định một là kênh đi xuống hai là các cổ phiếu ngân hàng tạo đỉnh thứ ba là gì ạ cái bùng nổ theo đà ở đây nó độ tin cậy rất là thấp bùng nổ theo đà ở giai đoạn này cái độ tin cậy nó rất là thấp nên chính vì vậy cái việc mà nó gì ạ nó có lên Dũng không mua đây câu chuyện của Dũng câu chuyện của Dũng và Dũng chỉ mua cái đoạn uptrend thôi còn downtrend hoặc kênh đi xuống không mua cái điều này nó có gì ạ điều này nó có ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền của bạn đâu. nếu các bạn thấy là nó hợp thì bạn đầu tư còn không hợp các bạn không đầu tư bởi vì Dũng đã giúp cho cái cộng đồng của mình đã có mức lợi nhuận rất là cao như vậy rồi tại sao lại cần phải gì ạ tham gia một lúc nó rủi ro như này anh chị em nghĩ như nào nếu bây giờ Dũng đưa cho anh chị em vào lúc này bởi vì phần lớn câu chuyện có một lần Dũng đã nói câu chuyện câu chuyện các bạn là có bao nhiêu bạn nghe một câu chuyện như này chúng nói là hồi chúng làm ở HC á, năm 2017 có một bạn đạt tới mức lợi nhuận đến 400 phần trăm lợi nhuận 400 phần trăm lợi nhuận anh chị em ạ à. nhưng sau khi thị trường giảm xuống họ không những giữ được 400 phần trăm lợi nhuận mà họ âm lại 300 phần trăm lợi nhuận họ âm lại 300 phần trăm lợi nhuận anh chị em ạ à. và phần lớn chúng ta bị mất tiền ở trong chu kỳ đi xuống chứ không phải mất tiền ở trong chu kỳ đi lên nha yeah. phần lớn anh chị em mất tiền ở trong chu kỳ đi xuống bởi vì một ai đó hướng dẫn chúng ta trung bình giá xuống một ai đó vì cái tham cái phí giao dịch đó, hô hào chúng ta mua vào báo chị em đã thấy là một ai đó bảo chúng ta mua vào bởi vì họ có tư có tư lợi cho họ đó là cái phí giao dịch của họ hay là một cái điều gì đó dũng không biết ạ câu chuyện chúng ta cần phải đặt ra câu chuyện này nên khi mà chúng ta gì ạ bị mất tiền khi mà chúng ta bị mất tiền thời điểm này chúng ta biết rằng là nếu anh chị em có tiền để mua thức ăn cho gia đình cũng là hạnh phúc lắm rồi còn nếu chúng ta lại mất thêm cả tiền về đầu tư chứng khoán nữa thì điều gì diễn ra nên lòng tham của người nó có gì ạ rất là lớn khi mà chúng ta có rất nhiều rồi mà đến lúc mà khoảng khắc nó gì ạ nó không được an toàn tại sao chúng ta vẫn cứ tiếp tục tiếp tục vào và những cái tranh cãi này vẫn tiếp tục diễn ra nhưng thông tin chắc rằng là mọi thứ chúng ta gì ạ nó mọi thứ nó có thời gian để nó giải quyết cho chúng ta tại vì những câu chuyện này nếu ai kỹ về VSA ai hiểu sâu về VSA anh chị em sẽ còn biết rằng là tại sao chúng ta cần nên đứng ngoài trừ khi nó có tín hiệu tăng mạnh sau đó nó test lại lúc đó chúng ta mới tính sau được nên cái độ an toàn của chúng ta thì ạ thế thì ở đây Dũng sẽ nói với anh chị em này là 90 phần trăm cái khả năng thành công bây giờ khả năng thành công của một cái cổ phiếu ở đây là 90 phần trăm là nó gì ạ rủi ro và chỉ có 10 phần trăm thôi ạ là nó mang lại cho bạn kết quả 90 phần trăm là rủi ro 10 phần trăm là mang cho loại gì ạ cái kết quả mà nếu nó có kết quả lên thì nó phải vượt qua khối lượng lớn ở viện phía trên này nó phải vượt qua khối lượng lớn ở cái vùng này trước khi nó test lại lúc đó nó có lên ở độ an toàn của chúng ta bởi vì thị trường chung này này là yếu tố quyết định khi mà thị trường chung nó đang treo lơ lửng chúng ta biết là cái vai này lên một vai lên một bên vai cái bên vai bên này nó còn thấp hơn vai bên này chỉ cần một cú đạp thôi à thì không biết tài khoản không biết mọi thứ của các bạn đi lên đâu ạ à không biết tài khoản các bạn yên đâu nên anh chị em nào nếu chúng ta gì ạ vẫn đang ở trạng thái đau khổ thì chỉ có đơn giản nhất là hãy quay trở lại viết toàn bộ lục lại toàn bộ những quá khứ của mình những cái cổ phiếu mình mua bị siêu lỗ những cái cổ phiếu những lần mình bị sai phải học lại những bài học đó Dũng tin chắc rồi chúng ta đang lặp đi lặp lại đúng cái bài học này bởi vì khi mà chúng ta thấy là Dũng có hai lần Dũng nói lần thứ nhất Dũng nói rằng là khi thị trường tạo đáy anh chị em thấy không khi thị trường tạo đáy ấy, thì ờ, gì ạ khi mà Dũng bảo mua ở đáy thì cũng có một cái nhóm vào chửi rất là ác có ai biết điều này không ạ tức là khi mà thị trường tạo đáy này và khi mà Dũng bảo là thị trường tạo đáy rồi mua vào thế là đã có một cái nhóm vào à, bảo tôi đang bị thua lỗ lắm rồi đang đau khổ lắm rồi mà ông lại bảo mua vào thế là sẽ có một cái làm sóng comment những lời nói không được tích cực và cái lời nói thứ hai là giai đoạn mà Dũng nói rằng là khi mà thị trường nó ở vùng đỉnh thì cũng đã có sẽ có một lời một cái gì ạ một cái những cái lời nói kiểu dạng dạng như vậy diễn ra thì không biết cái điều này lần này có đúng hay không không biết có đúng hay không những cái điều này Dũng mong rằng là nó không đúng để cho chúng ta gì ạ kiếm được tiền mong không đúng không được tiền nhưng uh, Dũng quan sát thì ạ cũng nhiều nhiều comment không được tích cực trong thời gian vừa qua thì đấy là lý do tại sao chúng ta gì ạ tính từ đáy một phiên giảm chúng ta có để ý một phiên giảm đấy một phiên giảm đấy chúng ta mất bao nhiêu ngày để nó hồi đây là một phiên giảm đấy hai bốn sáu tám chín phiên để nó hồi chúng ta thấy còn tiếp tục một cái cản lớn ở đây một khối lượng lớn ở đây tiếp ạ à. các bạn nghĩ điều gì diễn ra nên một cái xu xuống như thế này và Dũng lại tiếp tục cho các bạn nhớ một câu chuyện này để các bạn tự tự trang bị cho mình trang bị cho mình công cụ đây đây là một cái đợt sau khi kéo đi ngang kéo lên rất mạnh và điều gì diễn ra một lần thứ hai các bạn cũng có thể xem lại đây là lần thứ hai vn vn index đúng hơn ạ tất cả cái điều này nó còn lặp đi lặp lại tiếp tục lặp đi lặp lại tiếp tục và còn rất là dư còn lâu nữa đây ạ các bạn có nhớ không ạ đấy là cái điều nó tiếp tục tăng và nó tăng rất là mạnh nữa sau đó các bạn tự cảm nhận tự cảm nhận đấy ạ nếu chúng ta vẫn còn gì ạ trong tâm trí chúng ta vẫn còn sân si vẫn còn động loạn vẫn còn một ai đó để đố kỵ tốt nhất không nên đầu tư bởi vì khi chúng ta ở trạng thái tâm lý như vậy sẽ không bao giờ thành công được trên thị trường chứng khoán không bao giờ thành công được nên chỉ cần comment của chúng ta thôi ạ Dũng biết chúng ta đang ở đâu cái điều này rất là bình thường bình thường ạ à. khi mà anh chị em học về năm luận cương anh chị em thấy là điều đó cũng rất bình thường bởi vì mọi thứ nó đến từ chúng chúng ta vâng tâm mà động loạn thì làm sao mà đầu tư thành công động loạn thành công được điều rất tuyệt vời đúng không ạ vì uh, trong thời gian này Dũng uh, cũng có một cái vài khóa học Dũng đi học nên uh, Dũng không livestream trực tiếp nhưng hôm nay cũng Dũng nhận được rất nhiều câu hỏi khác nhau là ăn lồi mồm này kiếm được rất nhiều lợi nhuận nên Dũng muốn chia sẻ cái điều này để cho anh chị em nào vẫn đang cảm giác gì ạ thấy rằng là bất an bởi vì không mua được cổ phiếu nó giống như thiền đó có người thiền được một phút có người được 5 phút có được 10 phút nhưng ai gì ạ thiền được lâu thì trí nó sáng những ai mà gì ạ trong cái việc mà thị trường đi ngang như này chúng ta giữ được và chúng ta đợi khi nào xác nhận xu hướng để chúng ta mua thì cái điều mà khi thị trường xác nhận xu hướng mua kênh trend đi mua thì cái việc phải giống như chúng ta thiện này, nó sẽ gì ạ chúng ta có trí sáng hơn cái khả năng thành công chúng ta cao hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta gì ạ nó chỉ lên một vài hôm mà chúng ta đã động loạn rồi đầy điều đó nó sẽ biết ai là đầu tư thành công ai là không ạ ok à, có lẽ là đây là chia sẻ uh, đôi chút về thị trường để anh chị em nhé tự có thể nhận ra được tự nhận ra được một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái video của Dũng trong cái buổi hôm nay nếu anh chị em này chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh bởi vì đây là cái kênh có thể giúp bạn có thể thay đổi cuộc đời và Dũng tin chắc rằng là anh chị em đã xem đủ đủ nhiều thì sau một quá trình anh chị em thấy đấy là mọi thứ chắc chắn nó sẽ có kết quả xin cảm ơn